Xin uh, kính chào toàn thể tất cả anh em trong nghề nhôm kính Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với toàn thể tất cả anh em trong nghề nhôm kính Một uh, sản phẩm máy uh, khoan khóa nhôm tự động CNC Thế hệ mới nhất của tháng uh, 9 năm 2020 của công ty Factor Việt Nam Vâng và Factor là một đơn vị là luôn luôn tự hào là luôn đơn vị cung cấp những cái sản phẩm giải pháp để làm ra cửa nhôm cửa nhựa uy tín và chất lượng hàng đầu của tại thị trường Việt Nam và chúng tôi luôn luôn là đem đến cho những khách hàng những cái sản phẩm mới nhất và những cái là công nghệ mới nhất để có thể đáp ứng được là những cái nhu cầu của khách hàng và xin thiệu với anh em đây là một cái giải pháp giúp đỡ cho anh em tiết kiệm được nhân công lao động cũng như là cái chất lượng sản phẩm nó sẽ được nâng cao hơn đây là con máy khoan khóa nhôm tự động CNC nó sẽ khoan được tất cả các loại khóa trên thị trường và tất cả các loại nhôm luôn đấy và ngày hôm nay thì kỹ thuật chúng tôi đang à, đang test máy chỉnh máy để Vâng, và đây là con máy thì là có công suất motor rất là khủng luôn Và đối với sản phẩm là cái dòng hàng cao cấp này thì là nó sẽ quan được ba mặt luôn Vì thế là nó rất là tiện lợi cho anh em Tất cả là đều điều khiển là tự động hết Ở trên ờ, bộ điều khiển trung tâm ở trên đây Đấy, Thì khi anh em lấy máy thì tất cả đội ngũ kỹ thuật chúng tôi sẽ là về tại nhà anh em để chúng tôi sẽ cài đặt căn chỉnh sẵn hết cho anh em tất cả những thông số, tất cả các dưỡng cũng như là tất cả các khóa của tất cả các loại nhôm luôn thì anh em làm, làm việc anh em chỉ cần lựa chọn thôi đấy là tự động là là máy là nó sẽ quan đi đấy là tự động là máy là lật mặt đấy ạ để quan ờ, để quan hai mặt ba mặt liền Vâng, con máy rất là to, đây là con máy kích thước là 1 m sáu rất là to rất là rộng và nó khoan được những cái phổ nhôm rất là lớn để đáp ứng cho tất cả những công trình những cái dự án mà chúng ta có thể là làm việc là với năng suất rất là cao vâng và đây là cái à, con à, motor của máy đấy ạ vâng một con motor công suất rất là khủng luôn motor của nó thì là tốc công suất là 3,5 kW và tốc độ vòng quay của nó lên tới 18.000 vòng trên một phút Đấy, công suất cực kỳ là khủng luôn đấy và cái khổ này là khổ 1m6 khổ này rất là rộng nó khoan được ờ, nhôm rất là tiện lợi cho tất cả anh em đây, là dòng hàng là, là tự động CNC tất cả hệ thống là máy này là sử dụng cái đường ờ, dây chuột cái đường dây chạy đây là tất cả đều sử dụng là dây vuông dây băng cá hết đấy. và đằng sau đây nó là hệ thống là ca đựng dầu này Đấy, và bên dưới đây thì là đó là hệ thống uh, hệ thống điện của máy Đấy. hệ thống điện Đấy. hệ thống điện của máy thì cực kỳ an toàn luôn bên đây là bộ điều khiển trung tâm đây Đấy. hệ thống là có cả là biến tần luôn Đấy. rồi hệ thống át rồi là cục khởi cầu trì rồi bộ đội nguồn Đấy hệ thống điện của nó thì cực kỳ là an toàn luôn tất cả đều sử dụng điện của hệ thống Nhật Đấy. Đấy, bên đây nó hệ thống bơm dầu và đường dây giúp cho hệ thống những đường dây là lúc nào nó cũng có dầu đấy đường dẫn dầu đây bơm trực tiếp vào những cái đường dây này giúp cho hệ thống đường dây của nó này là nó được trơn tru và chạy là nó hoạt động nó ổn định hơn rất là nhiều đấy. Đây và giới thiệu với anh em đây là cái ờ, hệ thống điều khiển của máy Tất cả chúng ta sẽ vận hành và điều khiển ở trên cái hệ thống màn hình máy ở đây Thì tất cả khi anh em lấy máy thì có thể là chúng tôi sẽ có đội ngũ kỹ thuật là sẽ về trực tiếp tại xưởng của anh em để lắp đặt và chúng tôi sẽ căn chỉnh sẵn hết cho anh em những cái thông số của tất cả các loại khóa ví dụ cửa đi này cửa sổ này rồi là khóa đa điểm rồi khóa chốt sập rồi là bụng khóa mặt khóa rồi là tất cả các loại khóa của các phụ kiện luôn như kiểu kim nong việt tiệp huy hoàng đấy tất cả những loại khóa là có mặt trên thị trường là chúng tôi sẽ cài đặt sẵn hết cho anh em đấy, và hướng dẫn cho anh em cách căn chỉnh và cách sử dụng máy này đấy, thì mọi thao tác là sử dụng thì anh em là sẽ được công ty chúng tôi hướng dẫn đầy đủ hết và để làm ra cho anh em những sản phẩm đẹp nhất chất lượng nhất đấy, thì mọi ờ, thông số chi tiết về sản phẩm xin anh em Ờ, hãy liên hệ ngay với hotline ở phía bên trên màn hình. Đấy thì kho máy của chúng tôi địa chỉ miền Bắc tại bến xe Yên Nghĩa của Hà Đông, Hà Nội, chi nhánh miền Nam tại gần công viên Suối Tiên, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, chúng tôi cung cấp cả những cái sản phẩm nó là dòng hàng cao cấp, đây là máy uốn vòm. Đấy. Uốn vòm cửa nhôm, cửa nhựa. Đấy, và ngoài ra thì đây là tổng kho máy sản xuất cửa nhôm lớn nhất Việt Nam của công ty Factor Việt Nam trong kho ông tôi thì lúc nào máy nào lên tới hàng mấy trăm sản phẩm đấy tha hồ cho anh em lựa chọn Đấy. Xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm